sắc xuân hương trời những ngọn núi đứng kề sát bên nhau như thiếu nữ đang ngủ say bên kia thung lũng xuân tràn dâng ngất ngây như biển mây trên nghĩa tình nơi đây anh gieo bao thương nhớ tiếng khen vang núi trên biển đều mây yeah, yeah. phú hưng bất động sản phú hưng luôn tận tâm và đầy nhiệt tình mang nhiều lợi ích cho khách hàng không sợ thiệt mình phú hưng bất động sản phú hưng nhiều dự án Vinhome luôn luôn sẵn sàng cái tập chất lượng uy tín thì khỏi bàn đại hội tuyển giúp tìm kiếm chiến binh sale tương lai ai ai ai tự tin tiến bước thì hãy theo đừng ngại yeah, yeah. Smart City để vẫn ra tận hàm bọn đi chọn đi chọn đi nhạc ở Việt Nam nhưng mà chất lượng sống lại như bên Mỹ yeah yeah sương răng khuôn núi đeo uốn lượn vòng quanh quanh trong sắc xuân hương trời những ngọn núi đứng kề sát bên nhau như thiếu nữ đang ngủ say bên kia thung lũng sân tràn dâng ngất ngây như biển mây trên đèo yeah yeah Phú Hưng Bất động sản Phú Hưng Luôn tận tâm và đầy nhiệt tình Mang nhiều lợi ích cho khách hàng không sợ thiệt bình Phú okay. Hưng Bất động sản Phú Hưng Nhiều dự án Vinhome luôn luôn sẵn sàng để tập chất lượng uy tín thì khỏi bàn Ok that's right